cái là ba bạn hai cộng ba bằng bao nhiêu? ba bằng năm đúng chưa hả em? Nếu mà chồng lên có dịch bạn tiếp tục của cô là bây giờ sẽ là các trừ nhá. 10 trừ 7 bằng bao nhiêu? bạn nhớ là chỉ có đáp số từ 10 trở xuống thôi tại vì các bạn thứ nhỏ của cô mới chỉ học đến cách toán 10 thôi ai ảnh giơ tay lên cho cô ai học giỏi toán giơ tay lên cho cô nào rồi bây giờ cô sẽ qua bên này trước ai 10 trừ 5 bằng bao nhiêu nhỉ? 10 trừ 5 bằng bao nhiêu? Thế bây giờ bạn lớp trưởng trả lời 3 bằng bao nhiêu?